Vista eso no tiene tan bien ahí.

rồi cái này nó có này nó có này, đúng không? Eh, nang kau ni, mas, mas.